À, xin chào mọi người thì ngày hôm nay mình sẽ à, làm một video có nghĩa là chim bồ câu thái thì nó ấp con có khéo hay không cái à, clip này thì à, chắc là dành cho những người mà nuôi chim bồ câu ấy nhưng mà họ nuôi cái số lượng ít nên là họ không mua máy ấp trứng thì vậy thì liệu rằng nuôi con chim bồ câu titan thái siêu thịt nó có ấp con có ok hay không ấp trứng nhá thì đây cho mọi người xem đây là những cặp mà bồ câu à, titan thái à, siêu thịt là sinh sản mọi người nhé đây là đang đẻ này thì ngày hôm qua nó đẻ một trứng thì à, ngày hôm nay thì tầm khoảng 5 đến 6 giờ chiều thì nó sẽ đẻ tiếp một quả nữa và nó bắt đầu ấp nhé đây là dòng chim bồ câu titan thái siêu thịt đúng là không hổ danh là với cái tên của nó luôn chim bố mẹ rất là to rất là khủng mọi người có thể thấy này đấy con chim nó đang à, bên tay à, phải mọi người là con chim trống à con chim mái nhá còn à, đây đây là con chim trống này mọi người thấy nó đẹp không rất là to không gọi là khổ danh là chim bồ câu uh, titan thái siêu thịt nếu mà mọi người mà muốn nuôi chim bồ câu titan thái siêu thịt mà không sử dụng máy ấp trứng á, thì à, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cụ thể luôn có nghĩa là khi con chim bồ câu titan thái siêu thịt nó đẻ đủ hai quả thì à, mình à, bình thường thì mọi người cho ấp á, thì mọi người chú ý một điều này là mình phải à, cho nó cái à, lót cho nó cái cái ổ đẻ hẹn phải lót nhé nếu mà mọi người không lót là nó sẽ làm vỡ trứng và nó sẽ bể liền ở dưới đây là cặp bồ câu tơ nên mình vẫn à, nó chưa sinh sản nên mình chưa lót còn đối với những cặp bồ câu sinh sản như thế này thì mình phải lót thảm đẻ hết nhá đây là chim bồ câu dòng titan thái siêu thịt nhé để cho mọi người xem này đây là chim một câu bố mẹ nó ấp nó nó nở nha mình không sử dụng máy ấp trứng đây cho mọi người xem này ở dưới đây là có hai con này hai con chim một câu con đấy, này là mới nở thì cái à, kỹ thuật thứ nhất là mình phải sử dụng cái à, cái lót ổ đẻ cho con chim một câu cái thứ hai nữa là về à, buổi tối tuyệt đối là mọi người không được để điện nếu mà mình để điện là chim bồ câu nó sẽ làm vỡ trứng nhé dễ lắm cái tiếp theo nữa là mình hạn chế ra thăm chim vào ban đêm tuyệt đối nha còn một cái phải nói là cực kỳ quan trọng nữa đó là nếu mà mọi người à, muốn ghép cho con chim bồ câu á nó ấp một lúc ba trứng á, thì mọi người phải cực kỳ là là là quan trọng cái điều này tại vì uh, chim bồ câu thường thường nó đẻ hai trứng nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng kỹ thuật để mình uh, ép cho nó ấp một lúc ba trứng nhá cái này là chuyện bình thường mọi người cặp này đi cặp này là đang đẻ đẻ hai trứng rồi đang ấp đây này thì à, nếu như mà mọi người muốn ghép cho nó ba quả trứng nó ấp cùng một lúc á để cho những cái à, có những cái cặp mà nó, nó ấp giỏi ấy, cho nó ấp thì mọi người phải chú ý đó là mình phải bỏ trứng vào khoảng thời gian nào nhiều người khi mà à, điện thoại cho mình nói là chim một câu nó có ấp được ba trứng không ấy thì mình nói là ấp được nhưng mà khi mà mọi người làm ấy, thì nó đạp bể trứng nó đạp vỡ hết ba trái luôn thì con chim mà có bố mẹ nó đạp vỡ hết trứng luôn có nghĩa là nó không chịu ấp nữa tại vì nó phát hiện ra có một quả trứng không phải nó đẻ vậy thì làm sao để đánh lừa nó đó là trứng của nó thì mọi người phải chú ý cái điều này có nghĩa là cái khoảng thời gian mình bỏ quả trứng thứ ba vào là lúc nào đó chính là khoảng thời gian ban đêm nha mọi người phải bỏ trứng lén vào ban đêm á chứ mọi người mà để ban ngày là nó làm bể lên nó bằng mọi cách nó nó nó nó làm bể trứng lên cái ờ, cặp con này nó dữ lắm mọi người thì uh, có một cái đặc biệt quan trọng nữa đó là về nguồn thức ăn mọi người đối với những cái, cái, cái à, cặp chim bồ câu mà nó đang ấp đang nuôi ấy, hoặc là đang đẻ ấy, thì mọi người phải lưu ý một cái à, cái điều là cái thức ăn mà mọi người cho con chim bồ câu bố mẹ ăn á nó phải nhiều hơn một tí xíu so với ngày thường nó không nuôi đây nguồn thức ăn đây mọi người ở trại mình thì chỉ có cám con cò trộm với bắp thôi mà nuôi con cũng rất hiệu quả và đặc biệt là ban đêm mình hạn chế mình không có ờ, đi ra thăm chim mọi người nhé để phân biệt con chim bồ câu ờ, có phải chim bồ câu titan thái chưa thịt không thì dễ lắm mọi người thứ nhất là cái màu của nó là màu ờ, màu nâu màu xám đá đó và trên lưng của nó hai vạch và cũng có một ờ, cơ sở con cái cái cái cái cái, cái lông của nó là màu xám nhưng mà cũng không không có hai vạch nhưng mà cũng ít lắm mọi người nhưng mà đa số cái dòng này thì nó màu như mọi người cũng thấy này có một số con đực thì lông của nó màu sậm hơn và cái dòng này nuôi con rất ok và đây là toàn bộ là những cặp chim bồ câu sinh sản rồi mà mình uh, lót ổ đẻ sẵn để chờ nó đẻ còn có một số ờ, cặp chim uh, chưa vào thời gian đẻ thì mình không có lót tại vì nếu mà chưa vào thời gian đẻ mà mà mình cặp nào mà nó chưa vào đẻ mà mình là lót ổ đẻ thì nó thứ nhất là cái cái nó sẽ ỉa lên cái ỉa phân lên cái à, thảm đẻ thì nó một thời gian là mình cũng phải giặt hoặc là mình vứt nó đi thì để hạn chế cái việc này thì à, đối những cặp chuẩn bị vào sinh sản thì mình mới uh, uh, lót ổ đẻ cho nó nhé thì mọi người cũng lưu ý thực ra là cái việc mà chim bồ câu titan thái siêu thịt nó ấp trứng nở có ok không hoặc hay là mình phải sắm cái máy ấp trứng cho nó thì à, đối với những anh em nào mà nuôi ở nhà hoặc không sử dụng máy ấp trứng thì anh em phải lưu ý những cái điều mình vừa mới trao đổi thứ nhất à, đây mình nhắc lại cho mọi người luôn thứ nhất là mình phải có cái cái thảm đẻ à, lót thảm cho nó cái thứ hai là mình à, buổi tối mình không được mở điện cái thứ ba là mình hạn chế hạn chế buổi tối mình ra thăm chim và cái đặc biệt quan trọng nếu mà anh em là muốn ghép ba quả trứng cho con chim bồ câu nó ấp á, thì mọi người phải ghép vào ban đêm và để đánh lừa nó và để không cho nó biết nhé rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình